Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. À, lại là mình Phong đây và rất là vui lại có được một dịp nữa để à, gặp các bạn sau một thời gian à, khá là dài khi mà người host của mình ngày hôm nay là Nguyên đã buôn ba với những cái topic khác thì cuối cùng mình cũng có dịp quay trở lại với mọi người nhưng mà trước khi vào chủ đề chính thì chắc là mình sẽ để Nguyên gửi lời chào đến mọi người ha Ok, thành Kiều Phong. Xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và một tuần này thì uh, chắc chắn là chúng ta uh, anh em khi mà tham gia thị trường thì uh, rất là phấn khởi tại vì thị trường uh, vào những cái thời điểm cuối năm này thì uh, uh, hopefully may mắn là nó có nhiều cái diễn biến khởi sắc thì uh, rất là vui khi mà có cơ hội được gặp lại anh em trong một cái ờ, không gian mà chúng ta có thể ngồi xuống và chia sẻ với nhau về những vấn đề xoay quanh thị trường crypto cũng như là thị trường DeFi ha. Yeah. Và thật ra đúng là trong những ngày gần đây thì thị trường tăng đến mức mà mọi người nghĩ là chắc là chúng ta sẽ bước vào một cái sơ cầu mới nhưng mà đó là một câu chuyện khác à, đó là một cái quan điểm mà vẫn còn phải tranh cãi nhiều nhưng mà nó sẽ là một câu chuyện khác còn trong tuần này thì bọn mình lại có một cái topic khác để cùng trao đổi thực ra là đây là một cái topic không mới Ờ, nếu mà các bạn là một khán giả quen mặt của DeFi Discussion thì bọn mình cũng đã nói về câu chuyện này khá khá lần rồi ờ, Nó vẫn sẽ rất là đáng để chúng ta dành sự quan tâm vào khi mà bọn mình tin là đây sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng cho cái ờ, bộ run tiếp theo ờ, đó là câu chuyện về ờ, staking trên Ethereum và Nguyên là một người theo dõi cái chủ đề này rất là sát sao trong thời gian vừa qua thì không biết là Nguyên có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết về cái ờ, những gì đang xảy ra với cái mạng thị trường này được không? Ok, thì uh, nếu như mà anh em lướt Twitter trong một tuần đó lại đây thì uh, sẽ thấy cái từ khóa liquid staking derivative hay là cái cái viết tắt á, là một cái viết tắt nó cũng khá là mắc cười đó là LSD á thì sẽ thấy là mọi người nói rất nhiều về cái chủ đề này và mình nghĩ là một vài anh em đang nghe podcast thì cũng thắc mắc là tại vì cái liquid staking này nó không có gì mới cả nhưng mà tại sao mọi người lại nói về cái từ khóa này à, rất là nhiều trong tuần vừa qua thì uh, chắc là mình sẽ bắt đầu về một cái lý do mà nó mang tính hạ tầng một xíu ha thì trong thời gian gần đây thì uh, Ethereum đã triển khai những cái testnet cho nâng cấp sang 2 thì uh, nếu như mà anh em đã theo dõi DeFi discussion uh, thường xuyên á, thì cũng biết là cái nâng cấp sang 2 này cái vai trò của nó là gì trong cái nâng cấp sang 2 này á, thì nó có một cái tính năng rất là đặc biệt đó là cho phép mọi người có thể rút Ethereum ra khỏi cái Bitcoin Chain thì Bitcoin Chain là cái cái mạng lưới mà đã đã chạy song song với Proof of Work một khoảng thời gian rất lâu rồi từ 2020 rồi và sau The Merge thì um, Bitcoin Chain nó hợp với lại uh, cái chain uh, Proof of Work và nó biến thành Proof of Stake á. thì sau một khoảng thời gian Proof of Stake xong xuôi nó đang chạy ổn rồi thì bắt đầu người ta mới nghĩ đến việc là ok bây giờ chúng ta sẽ tích hợp cái tính năng cho root Ethereum về cơ bản á, nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao rút cho rút Ethereum ra khỏi Bitcoin chain thì nó có cái tác động tích cực và mọi người nói nhiều về liquid staking thì mình nghĩ là đầu tiên á nó sẽ cho phép là tăng cái sự tự tin cho người dùng khi mà họ stake vào Ethereum, uh, stake vào cái mạng lưới, stake Ethereum vào mạng lưới là bởi vì á là trước đó khi mà mình stake Ethereum vào là mình kẹt cứng ngắt Ethereum ở đó luôn đó thì cái nâng cấp này nó rất là hay ở chỗ đó là tại vì bạn bạn có thể có nhiều cái option hơn à, tức là bây giờ bạn stake vào thì bạn sẽ nếu mà kẹt vốn quá thì bạn có thể ok bạn withdraw Ethereum ra thì người ta sẽ có cái nhu cầu stake nhiều hơn và điển hình là cái con số ờ, cái phần trăm mà Ethereum được stake ở trên mạng lưới này á, thì hiện tại nó chỉ đâu đó khoảng 15 16 phần trăm thôi và đây là cái con số nó rất là thấp so với rất nhiều các cái proof of stake khác và điều này cho thấy là à thực tại á, thì mọi người vẫn khá là e dè với việc stake vào mạng lưới bởi vì <laughs> khi mà stake vào thì nó nó cứng ngắc như vậy đó thì thì mình nghĩ đó là cái lý do mà cốt lõi nhất và cái lý do mà nó gọi là hạ tầng nhất cho cái sự ấm lên trở lại của cái từ khóa à, liquid staking Yeah. Dạ, uh, ờ, thực ra thì cái câu chuyện này trong vài số ờ, vài discussion trước đây thì mình cũng có nói á Ethereum giống như là một người vừa đi vừa dò đường và tìm ra những cái solution cho mình vậy có thể các bạn sẽ thắc mắc là ở ờ, tại sao một cái một cái feature cơ bản như vậy mà phải đến nửa năm nhỉ nửa năm hơn nửa năm thì Ethereum mới tích hợp xong xuôi thì không biết là Nguyên có biết cái nguyên do cho vấn đề này không? Tại vì ví dụ như là gửi với một người bình thường nhá, các bạn dùng các cái giải pháp tài chính bình thường chẳng hạn đây ví dụ như là mua chứng chỉ quỹ hoặc là gửi tiết kiệm ở trên những cái app tiết kiệm của Việt Nam chẳng hạn đi, thì mình nghĩ là cái việc mà nạp được tiền vào và rút được tiền ra là một cái bài test về cái độ tin cậy của sản phẩm ờ, sau khi thử xong rồi á, thì cá nhân mình sau khi thử xong rồi thì mình mới quyết định mình bỏ một số tiền lớn vào trong khi đối với Ethereum á, người ta yêu cầu là mọi người phải tin vào mạng lưới mọi người phải uh, bỏ một số tiền rất lớn và chờ những cái update tiếp theo vậy thì thứ nhất là tại sao nó tốn nhiều thời gian để phát triển cái tính năng đó như vậy và thứ hai là cái niềm tin của người dùng á sau cái việc như này thì tất nhiên là nó sẽ được uh, có cái chuyển biến tốt hơn rồi đúng không ạ Ừ, trước hết đó là tại vì sao mà Ethereum nó tốn một khoảng thời gian như vậy đó là uh, anh em cũng biết rồi cái mạng lưới này nó <laughs> nó như là một cái con tàu và nó đang đi và cứ đến cứ đến mỗi chạm thì nó bỏ rất là nhiều hàng lên đúng không uh, cứ đến mỗi chạm là nó bỏ một khối lượng giá trị ờ, rất là lớn lên mạng lưới và nó cứ tích lũy và nó tích lũy như vậy và cái con tàu này nó sẽ đi mãi uh, vấn đề là bây giờ giá trị nó lên con tàu này rất là lớn và nó lớn dần lớn dần lớn dần và người ta không thể mạo hiểm với cái việc là vừa merge xong chúng ta merge vào khoảng tháng uh, tháng 9 năm ngoái đó thì uh, vừa merge xong thì uh, cho rút ngay thì nó sẽ thứ nhất là về cái kỹ thuật thì nó không đảm bảo uh, an toàn thứ hai á, là nếu mà uh, mới xong mà nó chưa ổn định mà người ta bắt đầu withdraw ra thì cái mạng lưới nó sẽ bị uh, dễ bị tấn công hơn chúng ta nói rất nhiều về cái uh, tấn công 51% đúng không thì tất nhiên là khi mà Ethereum nó rút ra khỏi chain á, và nó cái cái lượng uh, cái lượng staking ở trên mạng lưới nó giảm đi á, thì cái rủi ro bị tấn công 51 nó sẽ tăng lên đó thì nó là cũng cũng là một cái lý do cho nên là người ta cũng phải chờ một khoảng thời gian để cho mạng lưới nó uh, ok hết thì người ta mới bắt đầu ờ, load những cái tính năng mới lên điển hình như một cái tính năng khác mà Ethereum mọi người nói cũng rất là nhiều ví dụ như EIP 444 uh, Proto Dank Sharding đúng không? Thì cái, cái nâng cấp này cũng phải đợi đến cái đợt uh, à, hard fork tiếp theo để các cái core dev của Ethereum người ta mới include cái tính năng này, người ta mới thêm cái tính năng này vào và uh, hiện tại thì người ta sẽ tập trung vào những cái tính năng cho việc uh, root Ethereum làm sao cho nó mượt mà nhất. Đó thì uh, xong xuôi hết thì người ta mới tức là nói một cách nôm na là mấy ông dev của Ethereum thì hơi não hơi đa, đơn đơn nhiệm một xíu tức là tập trung làm cho xong một cái xong rồi move move tới cái tiếp theo thì sẽ sẽ sẽ include thêm vào thực ra đó cũng đó cũng là một cái ý kiến khá là hay ở ờ, thực ra là đến bây giờ khi mà nguyên nói rồi mình mới uh, nghĩ đến cái chuyện đấy là đúng là nếu mà cứ làm làm nhanh quá thì sẽ dẫn đến những cái câu chuyện mà uh, không thể nào lường chứa được thả chậm mà chắc um, nhưng mà quay trở lại cái cái cái cái tâm lý ở ờ, uh, giờ chúng ta lại nói đến câu chuyện là uh, cái số cái số lượng Ethereum được stake vào nó là một con số không không nhỏ uh, và khi mà có tin là được rút cái đồng đấy ra thì bắt đầu lại có một số người bảo là nếu mà bây giờ nó rút ra rồi xong rồi nó đâm ra lại thị trường người ta bán nó đi người ta còn nhu cầu giữ Ethereum nữa thì có phải là giá của nó sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực không? Ừ. Đầu tiên á, thì cái ý này á, thì uh, nhiều anh em cũng thắc mắc uh, nhưng mà cái việc mà rút Ethereum ra khỏi chain Bitcoin chain á thì nó sẽ không phải là ai muốn rút gì rút tức là hôm nay mình muốn rút maximum cái lượng mình đã stake thì mình rút được mà là phải có một cái uh, một cái limit tức là một cái giới hạn và một cái thậm chí là một cái hàng đợi á tức là bây giờ ai đến rút trước thì sẽ sẽ được ưu tiên uh, withdraw trước và phải chờ và nó có limit đàng hoàng chứ không phải là bây giờ cho phép uh, withdraw đúng không thì uh, mọi người đổ xô đi withdraw xong rồi uh, đùm hết ừ, ra thị trường thì cái này là không đúng cái đó là cái ý thứ nhất còn cái thứ hai á là nhiều người hay có cái câu chuyện là ví dụ như token unlock ra thị trường thì cái cung token nó nhiều lên thì cái rủi ro về mặt đâm thì nó cũng sẽ sẽ nhiều lên nhưng mà thực ra thì cái này nó cũng không có một cái proof gì đó nó hoặc là một cái research hoặc là một cái data gì đó thật là solid để back cho cái ví dụ này thì um, rất nhiều các trường hợp chúng ta thấy kể cả những cái token dự án thôi chứ không phải là những cái coin ở trên layer one đó là các cái dự án này kể cả họ có unlock cho VC chẳng hạn thì chưa chắc gì nó đã đã đâm và Ethereum thì ờ, chúng ta cũng khó mà nói nói được là ok bây giờ circulating supply nó tăng lên thì thì nó sẽ ảnh hưởng đến giá thì cái này cũng khó mà kết luận được. Yeah. Ờ, thực ra thì mình có một cái bài học mà với học phí khá là đắt với cái trải nghiệm này. Bách trở lại tháng 11 năm ngoái á, ở ờ, cái lúc mà FTX đang lùm xà lùm xùm xong rồi là Solana là một hệ sinh thái bị ảnh hưởng rất là nhiều và trong lúc đấy ngày 8 ờ, tháng 11 thì bắt đầu có thông tin là cái lượng Solana staking vào mạng lưới á, thì sẽ được unlock vào ngày mùng 10 tháng 11 ờ, mình vẫn nhớ cái số lượng đấy cái thời đấy là số lượng sol đấy là khoảng 1 tỷ đô chiếm đâu đấy là 12 13 phần trăm cung lưu hành và với một cái phân tích bình thường đúng không là mọi người nhìn thấy là có một lượng token chuẩn bị được xả ra thị trường tức là theo cách diễn giải là sẽ được xả ra thị trường với số lượng lớn như vậy trong cái thời điểm thị trường xấu như vậy thì giá sẽ như thế nào ai chắc là ai cũng sẽ nghĩ là nó sẽ đâm đúng không ờ, nhưng mà mình đã có một cái bài học rất là đắt giá là cái lúc đấy kể cả được trả token thì người ta cũng không có token để xả tức là người validator cũng không có token để xả không tương cầm đến trong tay thì đó là một cái cái bài học mà phải đọc kỹ về cái lịch trả token tức là ok đến lúc đấy nó trả rồi nhưng mà đến khi nào tôi cần mới về tay của Validator thì nó là một câu chuyện khác và tất nhiên là giá nó không đi đúng như những gì mình nghĩ và đến bây giờ thì yeah, Solana là một trong token mà tăng mạnh nhất trong khoảng 3 tháng vừa qua thì đó thì mình không biết là uh, với Ethereum thì câu chuyện có tương tự như vậy không nhưng mà đúng là không có nghĩa là tăng tổng tăng cung token token được tách xả ra thị trường thì giá sẽ giảm um, yeah nó là một cái trải nghiệm khá là Ờ, khá là không vui nhưng mà mình chắc là mình sẽ không bao giờ quên được câu chuyện đấy Ok, à, ờ, uh, thực ra thì có rất là nhiều các cái phút liên quan đến cái việc mà Ethereum thực hiện cái thay đổi này một trong những cái phút nữa đó là liên quan đến việc là khi mà nâng cấp này lên á, thì mọi người sẽ không cần đến các cái token thanh khoản nữa tức là cái anh em hình dung là cái cái yield bearing token đó tức là cái giấy chứng nhận là anh em đã stake vào à, một cái liquid staking derivative một cái ứng dụng hỗ trợ liquid liquid staking à, thì ví dụ như là bình thường trước đây chúng ta nói về câu chuyện là stake ETH vô rồi nhận về ST ETH đúng không? Thì bây giờ người ta kêu là bây giờ nếu như mà cho withdraw như vậy thì những cái token này nó không có giá trị nữa thì thực ra thì mình mình cũng không đồng ý với cái nhận định này và cũng không đồng ý với cái tạm gọi là cái phút này. Đó là tại vì á ờ, người ta vẫn có một cái nhu cầu là được hưởng yield từ cái cái mạng lưới này cái blockchain này và uh, cái việc nắm giữ ST ETH thì nó vẫn là một cái gì đó nó nó mang lại uh, mang lại yield cho người ta bốn năm phần trăm một năm có thể nó sẽ không nó không quá hấp dẫn so với nhiều cái hình thức đầu tư khác nhưng mà bốn năm phần trăm này là bốn năm phần trăm của Ethereum đó và cái số lượng Ethereum của bạn sẽ tăng lên 4 đến 5% một năm và quan trọng hơn là 4 đến 5% này là cái nguồn tiền nó đến từ hoạt động của hoạt động thực của mạng lưới tức là nhiều người người ta swap giao dịch và validator người ta xác thực thì người ta có thu cái fee đó về và người ta distribute người ta phân phối lại cho những người mà tham gia vào cái uh, liquid staking derivative thì cái đó là cái quan trọng hơn rất nhiều thì nhiều người sẽ bảo là uh, ví dụ như cho unlock thì uh, thì mấy cái này nó vô nghĩa quá nhưng mà thực ra nó vẫn có cái use case của nó mà cho nên là sau cái thay đổi này thì mình nghĩ là nó nó sẽ tăng cái value của những cái uh, ờ, yield bearing token này hơn uh, rất nhiều chứ không phải là uh, ờ, unstake xong rồi những cái thứ này nó nó vô nghĩa đó tại vì không phải ai cũng có khả năng là uh, mua 32 Ethereum xong rồi tự run một cái nốt nó rất là phức tạp về mặt kỹ thuật nữa đó thì nhiều người hay hình dung như vậy tức là nhiều nhiều người hay hay hiểu nhầm là nó là một cái thông tin tiêu cực cho nhiều các cái uh, liquid staking derivative yeah. Dạ. nhưng mà khi mà nhắc đến staking thì cái câu chuyện của Ethereum là có rất nhiều dự án được làm nên để hỗ trợ cái nhu cầu staking này đúng không? Vậy thì cái update này nó sẽ có tác động như thế nào đến uh, những cái dự án như này đặc biệt là Lido với token là LDO? Ừ. Thực ra thì các cái golf token á, các cái governance token á thì cá nhân mình nghĩ thôi nha. Tại nhiều anh em ờ, nhiều khi cũng có thể sẽ không đồng ý với cái quan điểm này thì nếu như mà anh em có những cái góc nhìn khác thì có thể chia sẻ ngay ở dưới cái comment. Thì cá nhân mình thấy á, là golf token á hiện tại nó không quá nhiều use case đối với các cái dạng sản phẩm như thế này bởi vì nói gì thì nói cái giá trị cốt lõi khi người ta đến với sản phẩm này đó là cái yield tại Ethereum thì mà cái hoạt động này á không phải dự án nào cũng sẽ chia profit lại cho những người nắm giữ uh, governance token của dự án và ví dụ như Lido thì người ta đâu có chia lại ờ, profit đâu người ta chỉ chia 10% cho uh, những cái người mà chạy uh, bull validator và 90% còn lại là distribute cho những người đã cung cấp Ethereum cho sản phẩm thì không có cái profit nào cho cái người giữ cái governance token là LDO cả sẽ có một vài dự án người ta đề xuất cái việc đó nhưng mà cái câu chuyện là cái rủi ro mà người ta có phải tức là nếu như mà distribute lại cái profit cho token holder thì cái câu hỏi là liệu cái này nó có phải là chứng khoán hay không cái đó mới là cái quan trọng thì thì uh, cái đó nó nó nó sẽ là một cái rào cản khiến nhiều dự án người ta cân nhắc một cái ý nữa mà mình uh, muốn nhấn mạnh đó là nếu như mà không distribute lại value uh, không distribute lại revenue á thì bây giờ nắm giữ cái governance token này cái câu hỏi là nó sẽ có giá trị như thế nào tất nhiên là những cái tay chơi lớn thì họ sẽ có động lực để họ uh, mua và họ control luôn cả cái protocol chẳng hạn và cái câu chuyện này nó không phải là mới uh, ờ, LDO thì mọi người cũng raise lên vấn đề này rồi và bọn mình cũng nói đâu đó vài lần trong cái podcast này rồi đó là nếu như mà người ta mua LDO và người ta control cái giao thức này và control luôn cả cái cái lượng uh, Ethereum đang được stake thông qua cái giao thức này thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái độ phi tập trung đúng không nhưng mà actually là người ta đã nghĩ đến rất nhiều những cái phương pháp khác ví dụ như dual governance thì đâu đó nó cũng sẽ giảm được những cái tác động của cái token LDO đó thì thì bây giờ nó nó gần như là một cái bài toán khá là hóc búa cho những cái token dự án này đó là uh, cái góc nhìn của mình đó, thì ờ, cái cái value của nó hiện tại nó vẫn đang là một cái dấu hỏi đó nó nó cũng hơi mập mờ uh, nó cũng hơi không rõ cho phần đông nhà đầu tư thực ra thì uh trên cơ 68 cũng như là trên cơ 68 TV thì bọn mình cũng đã có những cái video phân tích về Lido và cái use case của token LDO rồi và đúng là hiện tại thì vẫn còn khá nhiều cái câu hỏi cần phải trả lời cho cái câu chuyện này nhưng mà in nãy giờ mình bọn mình đào hơi sâu rồi ờ uh, đó là mình sẽ chui lại với một ừ, vài câu hỏi trên bề mặt một chút uh, cách đây vài ngày thì một người bạn của mình có thắc mắc về cái uh, cái câu chuyện của STETH á uh, lúc đó Nguyên cũng có ngồi với mình luôn nên là chắc là nhờ Nguyên brief lại cái câu chuyện đấy cho mọi người cùng thắc mắc ha. Uh, mình nghĩ là cái câu hỏi đấy là câu hỏi cùng của chung nhiều anh em trong thị trường này luôn Ờ, về ST ừ. thực ra thì uh, mọi người thắc mắc là uh, bây giờ STTH tức là mọi người hay hiểu nhầm đó là STTH là cứng ngắc ở đó luôn và không thể cần vợt lại được uh, Ethereum và cái sau cái nâng cấp này thì nó mới nó mới có thể cần vợt lại được Ethereum tuy nhiên là nó nó vẫn sẽ có một vài cái phương thức đặc biệt như là cái pool thanh khoản ở trên curve ấy, thì anh em có thể swap trực tiếp từ STTH sang ETH thông qua cái bộ, cái pool của curve tuy nhiên đây là một cái hình thức swap thôi tức là về cơ bản là phải có cái người cung cấp thanh khoản cho cái cái pair đó cái cặp đó tức là người ta bỏ đồng thời STDH và Ethereum vào trong cái pool đó thì bạn mới có thể có cái chỗ để một cái thị trường để bạn vật từ ST Ethereum sang ETH đó thì nó giống như là một thị trường phái sinh đúng nó không? cũng không hẳn là phái sinh nó là một thị trường uh, hành lang đi mình tạm gọi là hành lang đi song song với lại rồi thị trường thứ cấp uh, thị trường thứ cấp thị trường đó thứ cấp. thì thì actually là mình cũng không biết <laughs> dùng cái từ gì cho nó chính xác nhưng mà cái bản chất nó sẽ không phải là mình cầm cái ST ETH và mình chạy đến cái chỗ mình đã stake để mình rút trực tiếp ừ, Ethereum từ trên cái cái mạng lưới ra mà mình cầm cái giấy chứng nhận STTH đó và mình đi swap với lại một cái thị trường mà đã có người support thì cái này nó cũng khá là quen nó cũng xuất hiện vài lần ví dụ như là cái ờ, cái C CRV và cái CVX CRV á thì anh em nào mà biết đến cái curve world thì cũng biết là họ cũng làm một cái bull như vậy tại vì CVX convex á, thì um, stake vào thì nó cứng ngắc ở đó luôn và mình mình không thể convert nó ra được cái dạng uh, bình thường trước trước khi stake thì cái bài toán của Ethereum nó cũng vậy thôi cho nên là nhiều anh em hiểu nhầm á, là cái việc mà convert ST ETH ST ETH uh, ờ, trên curve thì nó cũng là một cái unsticking thì cái đó không phải cái đó chỉ là swap thôi đó cái đó chỉ là một cái thị trường để mọi người swap thôi chứ không phải là uh, mọi người uh, ờ, unstake thì sau cái nâng cấp uh, sang hai này thì nó mới chính thức là một cái unstake và nó mới nó mới gọi là nó mở khóa nó cho phép mở khóa cái lượng mà Ethereum đã được stake trước đó đó thì cái này là một vài cái um, cái nốt để mọi người hiểu hơn về cái cách market nó hoạt động yeah. Ừ, uh, dạ. nhưng mà cái cái cái câu hỏi này cũng là câu hỏi mà vừa nãy mình có hỏi nguyên luôn là uh, what if nếu một người nào đó không muốn chơi theo luật uh, người ta sẽ uh, ví dụ như mình cầm 10 ETH mình stake lên mạng lưới uh, qua Lido chẳng hạn xong rồi mình có 10 STETH xong rồi mình lại cầm cái STETH đấy đi swap ngược lại ra ETH sau rồi mình lại đép ngược lại lên à, mình lại bỏ ngược lại lên hệ thống xong rồi mình lại có STH e xong rồi mình cứ lúc liên tục lên như vậy thì cái điều đó có khả thi ừ. không? hay là mạng lưới có một cơ chế nào ngăn chặn được cái việc đấy thực ra thì cái việc đó nó về mặt giá trị á, thì mình không có lợi hơn được bao nhiêu cả tại vì khi mà mình swap từ ST ETH sang uh, Ethereum á thì về cơ bản mình không cái cái cái cái lượng ST ETH đó nó không còn nằm trong ví mình nữa đó nên là nên là về cơ bản thì mình không có lúc được hơn bao nhiêu cả nhưng mà thường á, thì mọi người hay chơi cái kiểu là uh, trước đó thì mọi người cũng biết là 3C cũng chơi cái kiểu là uh, bỏ STDH lên AV đúng không xong rồi uh, vay, xong rồi vay Ethereum ra xong rồi cầm Ethereum đó đép ngược vào STTH thì thì cái này là cái cách mà họ đã lúc nhưng mà uh, lúc kiểu này á, thì đúng là cái STTH vẫn là cái tài sản của họ vẫn nằm trong cái danh mục uh, thế chấp của họ nhưng họ sẽ gặp cái rủi ro về mặt thanh lý và khi mà và chính điều đó đã xảy ra đúng không và đúng rồi và và khi mà cái bull thanh khoản ở trên khớp mà nãy mình có đề cập á, mà nó đi back á, thì uh, nó không đủ thanh khoản và nó giảm cái tỷ giá so với Ethereum nó không còn neo một một nữa thì lúc đó họ sẽ bị thanh lý và cái đó nó là một cái đánh đổi tức là mình mình hình dung là nó sẽ không có một cái cách cheat nào mà hoặc là mình chưa <laughs> nghĩ ra hoặc là mình chưa nghĩ ra ờ, tức là tức là vẫn sẽ có một cách nào đó cheat nhưng mà ít nhất thì nó vẫn sẽ có một cái đánh đổi đó để khiến cho uh, mạng lưới có thể cân bằng lại và không không thể nào mà có cái kiểu là low risk nhưng mà high return kiểu như vậy thì thì chắc là mình cũng không biết nếu cho theo dõi cũng không dám kết luận đâu maybe thì trong tương lai có một cái cách nào đó để người ta lách được luật thì cái đó thì mình cũng phải theo dõi thôi mình cũng không dám kết luận yeah. à, nếu nếu mà có thì thôi mình, mình nghĩ mình ừ, có những người tìm được cái chip thì chắc họ chẳng nói là họ <laughs> dùng để explore cho cho sướng chứ công khai là như ừ. thực ra thì à, cái câu chuyện của Lido uh, và cái câu chuyện của uh, Liquid Staking á nếu mà nói một cách gọi là thẳng thắn đó, thì nó vẫn có những cái lỗ hỏng của nó nó vẫn có những cái rủi ro của nó điển hình như là cái rủi ro về mặt smart contract chẳng hạn đó thì um, thông thường chúng ta sẽ phải tương tác với smart contract này và hiểu nôm na là smart contract nó đơn giản là một cái bên đứng ở giữa và nó ghi nhận những cái dữ liệu ví dụ như bạn đã gửi uh, Ethereum vào và tôi sẽ trả lại bạn một cái giấy chứng nhận là STTH thì cái smart contract đó là không ai kiểm soát tức là mình deploy lên blockchain hoặc không ai kiểm soát tuy nhiên nó được <laughs> do con người viết ra và Ờ, nếu như mà nó có một cái lỗ hổng nào đó thực sự nếu như mà nó có một cái lỗ hổng nào đó thì chắc chắn nó là một cái black swan mà mà mà mà chúng ta phải chịu nhưng mà cái đó thì chúng ta sẽ phải theo dõi liên tục và đó là một cái một cái rủi ro um, cái rủi ro tiếp theo thì mình nghĩ là ví dụ như Coinbase chẳng hạn đó Coinbase thì họ cũng là một cái một cái đơn vị mà chiếm cái tỷ trọng cũng khá lớn trong cái staking Ethereum 2.0 này thì Coinbase thì mọi người cũng biết là họ cũng là một cái đơn vị centralized uh, họ cũng có sàn này nọ nhưng mà thì nó cũng là một cái rủi ro uh, thì uh, hoặc là cái rủi ro về mặt tập trung cái tỷ trọng nó quá nhiều chẳng hạn cái này thì chúng ta nói rất nhiều rồi ví dụ như Ethereum, cái lượng Ethereum được stake hiện tại nó dao động khoảng 16 triệu Ethereum thì đâu đó tầm khoảng uh, ờ, 30% gì đó thì nó nó nó thông qua Lido đó thì thì cái này mọi người cũng đang cố gắng làm sao để cho nó chia lại cái miếng bánh thị phần và chia lại cái tỷ trọng đó ờ, và và đồng thời là roll roll lên roll cái lượng Ethereum lên có thể là uh, ờ, 20 triệu Ethereum thì đó thì thì thì cái này khi mà roll lên và chia cái tỷ trọng nó đều hơn thì lúc này nó nó sẽ an toàn hơn rất nhiều cho mạng lưới thì uh, thì uh, mình nghĩ là cái cái nâng cấp sang 2 sắp tới sẽ là một cái rất đáng chờ đợi và nó sẽ mang lại những cái khúc cua uh, rất là thú vị cho thị trường trong thời gian tới. Yeah, dạ, và chắc chắn là đến lúc đấy thì bọn mình sẽ cập nhật cho mọi người rồi. Ừ. Ờ, và mình nghĩ là đến đến đây thì chắc là mọi người cũng uh, đã có đủ uh, những cái thông tin để mà có thể uh, nghiền ngẫm trong vòng một tuần tới uh, và chắc là mình sẽ để uh, Nguyên uh, nói tạm biệt với mọi người và ờ, yeah ok thì uh, cái tập này lên sóng thì chắc là mình mình đoán là sẽ là cái tập cuối cùng của uh, năm uh, ờ, 2022 âm lịch thì uh, cũng không biết nói gì hơn thì cảm ơn anh em rất nhiều uh, chỉ biết nói cảm ơn anh em thôi uh, cảm ơn anh em rất nhiều đã đồng hành cùng với bọn mình và hy vọng là những ngày uh, cuối năm này uh, sẽ thật là ấm áp và uh, bình an cũng như là Ờ, thị trường thì nó cũng sẽ tích cực một xíu để chúng ta có những cái dịp mà nghỉ lễ nó ờ, tràn đầy năng lượng và chúng ta sẽ có nhiều cái động lực và nhiều cái ờ, năng lượng hơn để bắt đầu một cái năm 2023 năm Quý Mão nó nhiều cột mốc nó hoành tráng hơn thì không biết nói gì hơn cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho bọn mình trong tập uh, DeFi discussion tuần này. Yeah, dạ, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Ok, bye bye. bye.